cơm chua ốc ngố chà neo quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt hôm nay anh em thấy mình ờ, có hai cái kia giống hai cái càng không ờ thì ờ, một tí anh em sẽ biết ờ, là tại sao mình có hai cái này nha rồi ok chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của ốc ngố thì hôm nay chuẩn bị ra mắt series mọi người hỏi ốc trả lời thì anh em nào có muốn hỏi cái gì đó anh em comment ở phía dưới giúp mình nha 10 câu hỏi mình sẽ làm một tập trả lời nhằm có mục đích đó là có nội dung mới cho kênh và tìm hiểu nhanh về các vấn đề khác giống như là uh, ốc ơi tại sao nước biển lại mặn thì tất nhiên đó là câu chuyện cổ tích của hai anh em mà uh, lụm được cái uh, gì đó cái máy xay muối rồi cái máy xay muối đó là phải đọc câu thằng chú uh, mở và đóng không thằng em á thì ở hiền được câu thằng chú đó mở và đóng và thằng anh rất là tham lam lấy cái uh, muối đó lấy cái máy xay muối đó rồi lên thuyền bật cái máy xay muối lên nhưng mà không biết thằng chú đóng nên là máy xay muối cứ xay ở dưới biển à, mãi mãi forever nên là nước biển lại mặn đấy <laughs> đó là câu trả lời dành cho à, vui nha chứ à, nếu mà anh em hỏi thì mình sẽ trả lời thật sau ok vậy hôm nay á là chúng ta cũng liên quan tới biển luôn mà ngoài biển á thì lại có gì có à, à, gái mặc bikini à <laughs> Ê nhầm rồi ở ngoài đó có con cua và con cua này có kích thước là siêu nhỏ luôn mà anh em đừng có nghĩ nó nhỏ mà anh em xem thường nó nha à, nó xếp vào cây tờ và rất là khó quản lý nó SCP này á là SCP-236 Tuy mang hình dạng á, là những chú cua ờ, bé tí nị xinh xinh thôi Nhưng mà các nhà khoa học á, xét nghiệm về thành phần thành phần cơ thể của nó Thì nó không có giống với một cái loài bò sát nào hết Ơ, à, nhầm xin lỗi mọi người nó không hề giống một cái loài giáp xác nào hết à, loài bò sát là những con như thằng lằn rắn này nọ nha đấy còn giáp xác là mấy con có cái uh, là cái gì nhỉ cái mai đi. mình cũng quên cách giải thích nó rồi những cái loài uh, giáp xác mình đã từng biết á thì đưa vô thí nghiệm thì kiểu mà xét gen thì nó không hề thuộc một cái nào luôn đây có lẽ là một vũ khí sinh học mà từ một nước nào đó đang muốn làm vũ khí mà thống trị thế giới mọi người ạ à. vì là scp này khá là bí mật ha đấy có lẽ là scp này á được tổ chức bắt giữ khi mà nó sổng ra khỏi à, cái lần thử vũ khí lần đầu tiên hay là lần nào đó mà nói đến vũ khí hóa học á thì có nhiều bạn nói là ê vũ khí hóa học là gì ờ, thì sao mày cứ suốt ngày mày nói scp 236 à, này là vũ khí hóa học thì như thế này vũ khí hóa học á, là người ta dùng để quỷ diệt hàng loạt luôn có đặc tính là có thể là gây bệnh hay là truyền nhiễm hoặc là một cái gì đó mà nó nhờ cái sức của bọn vi sinh vật hoặc là những cái vi trùng vi khuẩn hoặc là những cái vật thể gọi là li ti á đó và anh em sẽ càng đi các thông tin ở dưới về SCP này anh em càng thấy nó giống như là một vũ khí tối mật luôn đó mọi người SCP-236 nó hoạt động theo bầy đàn như là những chú sói luôn ờ, bọn nó thì là được xếp vào là trí tệ bầy đàn và có thể gọi là trí tệ tập thể là chỉ khi á, tụi nó ở gần nhau càng nhiều mật độ tụi nó càng đông thì tụi nó càng thông minh hơn và kiểu mà quách được quất nó quá vô lý đúng không anh em và khi mà chúng chia rẽ nhau ra thì tụi nó cũng đục dần theo số lượng thôi kiểu như là một con thì kiểu mà nó ngơ ngơ ngát ngát gì đó à, điều này á cho chúng ta thấy bọn nó có một cách giao thức với nhau bằng cách là cộng hưởng liên kết đấy nói nôm na khi anh em mà càng nâng cấp máy tính của mình càng mạnh á thì ờ, cái bộ xử lý càng nhiều và nhân xử lý nó càng xịn đúng không đó có cũng có thể gọi là một cách chia sẻ não ừ tất cả của tất cả suy nghĩ của tụi nó là được liên kết với nhau dẫn đến là thông minh hơn khi số đông thì anh em nghĩ một cái não nhỏ thì không làm được nhiều đúng không quá trời não luôn thì làm được nhưng mà nó gì nó còn liên kết với nhau nữa và khi số lượng của tụi nó quá đông tụi nó lại có một cái vấn đề như thế này vấn đề là tụi nó bộc phát cái ờ, tính tình của tụi nó là thành một cái dạng là thú săn mồi có thể gọi là đứng đầu chuỗi thức ăn luôn ờ, chuỗi thức ăn là gì thì anh em có thể học lại môn sinh lớp 9 hoặc là anh em có thể tra google nhé anh em nào mà học qua lớp 9 rồi thì sẽ biết chuỗi thức ăn lưới thức ăn là gì đấy còn quên anh em có thể lật sách giáo khoa lại hoặc là google Wiki, ký đấy quá nhanh luôn và các nhà khoa học á so sánh mức độ hung hăng á nếu của một scp 236 và một bay 236 á thì cái một con nó rất là nhút nhát nó như là một chú cua mới nở vậy như là một chú cua con rất là cute đụng đâu là chạy đụng đâu là chạy đấy và để nói về cái việc tấn công mục tiêu của scp 236 á thì nó có khả năng tạo ra một chiến thuật luôn nha giống như không phải là, là nhào vô là giết đâu mấy má không phải kiểu mà mình thổ dân đâu mà nó lập ra một cái kế hoạch rõ ràng để giết con mồi và không hao ờ, số lượng của nó hoặc là nó có thể bao vây bằng cách tàn hình mà tàn hình ở đây á là nó bỏ đi cái sắc tố màu nâu vàng trên người của nó thành trong suốt luôn nó hoàn toàn trong suốt chứ không phải như là tàn hình như mấy ba trong ninja trong phim hay là doraemon đỏ cái mũ tàn hình phát là không thấy luôn đâu nha và chúng ta sẽ thấy một cái ờ, lằn mờ mờ ảo ảo nó di chuyển giống như là cái con ờ, bộ phim là quá giặt vô hình đó mọi người mọi người có thể xem bộ phim đó để biết nó tàn hình như thế nào nói tới đây anh em có biết con cắt kè hoa không có thể cái sắc tố da của con cắt kè hoa nó phải biến đổi để mà phù hợp với môi trường của nó thì scb á 236 cũng như vậy luôn những chú cua này nó còn dữ dội hơn nữa cơ cái uh, khả năng nhái lại á sau một lần quan sát của nó là phải nói là wonderful như là cái bàn hoặc cái ghế hay là cái bức tranh gì đó khi mà nó quan sát rồi á nó ngụy trang giống y chang cái đó luôn để nó ẩn thân một thời gian dài và cái điều đặc biệt á khi nó giả thành bức tranh đi thì nó sẽ thay đổi cái sắc tố mỗi con mỗi khác nhau giống như là nó ở cái vị trí cái lỗ mũi một đám khoảng uh, ờ, 200 con đi nó ở vị trí lỗ mũi là nó đổi thanh màu da y chang cái lỗ mũi ồ oh, mọi người thấy ghê không dữ dội thật luôn ấy nhìn mọi người nếu mà nhìn sơ quá là không thể nào nhận ra đó là bức tranh mà được làm từ hàng ngàn hàng trăm ngàn cũng có thể là hàng triệu con cua bé tẹo đâu mọi người phải nhìn thật là kỹ có thấy có một cái điểm nó rất là kỳ lạ tại sao mà nó kiểu mà hơi cử động xương xương á đó thì lúc đó mọi người mới nhận ra á bức tranh đó làm từ là SCP 236 ghê không và khi anh em nhận ra á thì nó ăn thịt anh em mất tiêu rồi ok <laughs> và cái xu hướng mà giả dạng của tụi nó để hoàn hảo tới mức tuyệt đối á là thường nó sẽ phá hủy cái vật nó giả dạng luôn wow quá trình này khá là tốn kém ví dụ nó nó giả dạng bức tranh Mona Lisa thì coi như là nó phá hủy bức tranh đó tốn hàng tỷ USD nha SCP-236 á có khả năng rất rất rất là đặc biệt luôn là nhằm củng cố về mặt uh, quân số của tụi nó là có thể ăn bất cứ thứ gì là hữu cơ như là hoa lá hẹ bông cái gì á, miễn là hữu cơ là tụi nó có thể tiêu thụ được những cái đó rồi sau đó đẻ ra những cái trứng bé bé xinh xinh rồi đó à, nhưng mà chỉ tầm 10 phút sau thôi là tụi nó nở thành những con cua siêu bé tẹo luôn xét về mặt ngoại hình á thì nó cũng giống y chang những con uh, cua bự thôi nhưng mà con cua mới nở nó rất là nhỏ thì phải dùng cái kính hiển vi mà phóng to tới mức mà hết mức luôn mới có thể nhìn được nó và lúc này á những con cua bé tẹo á thì lại chưa có cái chất hóa học để phòng thủ cho riêng nó à, thực ra là nó giống như con cua sữa đó mọi người nhắc tới đây ngon quá và nó cần phải thêm 6 tiếng để thành một con cua vi sinh trưởng thành à, có đầy đủ chức năng và đầy đủ suy nghĩ như là những cái à, người cha người mẹ người anh người chú của nó nhìn con người mà thấy buồn mọi người nhờ à, nhiều khi có người cần phải 20 năm để mà trở thành một con người trưởng thành và có người mà dùng cả đời chưa chắc trưởng thành được mà bé nó chỉ cần có 6 tiếng thôi là đã trưởng thành rồi ước gì về con người có thể trưởng thành nhanh để mà ít gặp mấy bạn chậu hiểu không khổ quá khổ quá scb 236 không chỉ càng nhiều càng thông minh đâu mọi người mà nó còn giúp và ờ, nó vượt qua tất cả mọi nỗi sợ khi mà tụi nó ở riêng lẻ tụi nó thường sợ ánh sáng và những thứ xung quanh kiểu mà rất là nhạy cảm luôn nhưng mà khi tụi nó ở số đông á dù đông cách mấy nhưng mà tụi nó vẫn bị sợ bởi cái tiếng uh, gọi là tiếng nổ hay là một cái tiếng gì đó làm tụi nó hết hồn nó giống như con người mình vậy đó thì hù phát là hết hồn chứ hoặc là một cái dạng ánh sáng mà ánh sáng đó cơ thể mà mình có được trừ khi nào là mặt trời chân lý cháy qua tim thôi hoặc là những cái đèn pha mà gọi ở ở mức cường độ rất cao thì nó mới có thể sợ được SCP-236 cũng có một tốc độ di chuyển khá là đáng nể nhưng mà di chuyển nhanh thì lại cũng đồng nghĩa tạo ra tiếng ồn lớn uhm, cái tiếng nó sẽ nghe như là lành cạch lành cạch lành cạch giống như cái tiếng cua mà khi mà nó di chuyển trên sàn đá hay là cái gì đó mọi người nếu mà nó di chuyển trên uh, sình thì nghe ọt ọt ọt ọt ọt nghe vô lý lại nồi và xét về cái mặt mà những tình huống khó xử như là số lượng của SCP-236 á, hoặc là không đủ mạnh ở hiện tại thôi nha nghe kỹ anh em nha ở hiện tại nó khá ít và nó chưa đủ mạnh để chống lại mối đe dọa trước mặt á thì tụi nó sẽ tách ra đơn lẻ và bắt đầu à, tàn hình luôn đấy tàn hình như cách ở chơi mình nói và mất một ngày để tập hợp lại cái số lượng đầy đủ như ban đầu ở những cái trường hợp á là nó hoàn toàn không một lối thoát luôn thì lúc này nó mới bắt đầu kích hoạt cái chất hóa học phòng thủ trong của nó cái ờ, lúc đầu mình có nói đó là khi con cua bé nó sẽ vẫn chưa có ờ, cái chất hóa học phòng thủ đấy và lúc này thì sẽ ờ, có một con cua đứng lên dơ càng lên đấy, anh em thấy kiểu mà quá trời lúc này nghĩ trong đầu nó dơ càng nó làm gì vậy nhưng mà vừa mới suy nghĩ dứt tiếng là nó nổ cái bum một vụ nổ của một cá thể scp 236 thôi là tương đương với chín 0,07 kg thuốc nổ C4 à, Thường á, thì có một cá thể để hy sinh hoặc là một số ít để hy sinh để cứu những con còn lại thôi Hành động này rất là cao đẹp đúng không mọi người Nhưng mà nó xét về mặt nguy hiểm thì nó rất là nguy hiểm luôn đó Và so với chất nổ C4 á, thì nó khỏe hơn 1,34 lần TNT trong Minecraft các bạn thường sử dụng và thường chơi đó mọi người Nghiên cứu ban đầu á cho thấy SCP của lớp hóa học bảo vệ đó là ba chất à, để tạo ra thuốc nổ Thì cái này á, các nhà khoa học nghĩ tới là chuyện nuôi SCP-236 này để thu thập các nguyên liệu làm thuốc nổ bán để kiếm thêm kinh phí cho tổ chức nhưng mà chuyện đó hoàn toàn là không thể vì á, nó chỉ mang cái lượng hóa học rất rất rất là nhỏ trên người thôi trừ khi nào mà nó gặp nguy hiểm mà không nói thoát như trên á thì nó mới tiết ra thật là nhiều để nó trộn ba chắc nó lại thì nhưng mà lúc mà nó tiết ra nhiều rồi á thì nó nổ luôn rồi cho nên là không thể nào thu thập được đấy cũng như trên mình đã nói phải không ừ, SCP này á có thể là một thứ nhân tạo và nó là có nhằm mục đích là tiêu diệt hàng loạt nó có mọi khả năng đáp ứng đủ tất cả điều kiện mà quét sạch một vùng nào đó chỉ bằng cái việc đó là thả những chú cua này vô một cái ờ, khu nào đó cho khởi động thôi giống như là vừa vô đi thả scp 236 này ở một cái vườn hoa đi là nói rồi nó sẽ ăn được hoa nó ăn được tất cả mọi thứ đều là hữu cơ á nó sẽ sinh sản sinh sản càng nhiều nó sẽ càng mạnh đấy khi mà mình thả vô một cái đất nước nào đó mà muốn diệt dòng á thì tầm khoảng năm sáu hôm thôi tôi đã sinh sôi nảy nở rất là to và rất là khủng khiếp rồi ví dụ nha kích thước của nó bằng với một con voi châu phi trưởng thành đi thì nó tiêu thụ con voi á chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút và trong khi đó nó đẻ trứng ra luôn nó đẻ với số lượng trứng bằng một con voi như vậy anh em tưởng tượng được một con voi ra gấp hai con voi hai con voi gấp ba ra thành bốn con voi cứ cấp số nhân lên như vậy đi thì cái đất nước mà bị ờ, scb 236 này á thí sinh hay là ở á, là đảm bảo là diệt vong luôn và nếu á, là một cá thể riêng lẻ nó muốn tấn công một mục tiêu lớn hơn á, bằng cách là ký sinh rồi nó sẽ tiêu thụ từ từ ở bên trong của ờ, cái cá thể mà nó ký sinh như là vật chủ đã có lần á, trong quá trình thí nghiệm SCP-236 với SCP-2366 uh, ờ, thì SCP-236 đã bắt trước hình dạng của một con gấu nâu kiểu như là cái số lượng nó đã đủ rồi đó nó bắt đầu ghép tụi nó lại với nhau thành một con gấu luôn anh em nhìn như là đầy đủ các bộ phận nhìn sơ á, uh, thì sẽ không có nhận ra nó là một con gấu mà được kết nối từ rất nhiều con cua đấy và bắt đầu cái hành vi đó là đi săn mồi luôn như là bình thường và các dữ liệu sau đó đều đã bị xóa hết và cái tỷ lệ mà hóa thành cái động vật chuyển động như vậy của SCP-236 á, là rất ít nó chỉ thường hóa thành những cái thứ mà vô cơ những thứ mà trang trí tĩnh tĩnh lặng á, là không hoạt động đến đây thì cũng gần kết thúc clip rồi thì mình muốn gửi đến các bạn xem á, hãy giúp ốc đạt được 10 ca sub nha vì kênh mình không biết vì lý do gì á có thể là nội dung chưa đủ hay hay là kênh mình chưa đủ đầu tư hoặc là một cái gì đó mà kênh mình lên rất là chậm mọi người à mong ờ, nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người nhé mọi người đi qua nhớ để lại một like một subscribe cho kênh anh em có lòng tốt anh em bấm cái chuông giúp mình thì mỗi lần ờ, mình ra video á, thì anh em sẽ được thông báo vì video này cũng có mục đích kêu gọi nên phần đầu của mình nói hơi nhiều à, anh em thông cảm kênh mình chỗ này đang cũng hơi gọi là hơi đi xuống đấy phải là clip đến đây là kết thúc chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha